quay quay quay quay quay quay quay quay Sabrang, pokong sumbagan lo yun na Mo ba de mong lung yu sai Hang din, itin kong na lo yun không xong mày lắm mưa lên xa dưới chỗ cho ai mừng lại là chưa ra ngày mưa lại chuyện đã thì khâu thì xót khát ai chết nhưng này là nhưng đây đây này mới cho đây mới cho mưa mi hoa mi mi như gà chẳng là bạch đang suy chút mi ra lần ta mới đôi sẽ cho đi mà gì đen thắt mình đã giang mừng nhắc cay lắm chính khi còn chính 마귀샤가다세기 인디군우민디 대찬달레 두셰라 루파샤 방나레디 이유라무라이라 순박한너유나 뭐가 되면 문중산 황군 이순 커나게 너유 딩하이윈 에이글라 굴러 유년 와열라 아이구나 문선말라 이년 사이에 조샤 아이 문라이라 시무라 아이 문라 시다 굴 거디서 컷 아이 샤 굴라이라 굴라이지 Magi den tak min la yang mung yak kai la sin ku gon ching Magi sha go dat che gu ni tin kun nu mi mun di Dai chan dai nei tu she lai lu pa sha pa nga rai ching ni ju lam mung rai la Ra ku lo dai